Thôi rồi con. Hello, hello. Hello. Hello guys. Hello teacher. Ilu cái cu. Cái gì đấy? Bạn nào nói cái gì đấy? Hình như bạn Dũng đấy cô trời ơi bạn Dũng là bạn nào đây ờ à, bạn Dũng đây rồi hello anh Sái hello teacher um, very good hi how are you It's Sunday already. Uh, sure. we, how are you today? Are good. Hôm nay có quiz không hả cô? Anh Nhung hôm nay có We have quiz. quizzes every day. Ôi cô, hôm qua anh Nhung em học dữ quá. Chưa chơi chơi cái quiz mà như buổi trước chán chán không cô? quiz nào là quiz chán ờ, vậy cái, cái quiz mà hôm nay cái quiz à, ý bạn đó à, ý, bạn đó là quiz á cô quiz không hay á à? ý bạn đó kiểu uh, giống như là mình chỉ cần trả lời câu hỏi chứ mà không có ganh đua cái kiểu rồi hiểu mặc dù nó ờ. chán chán nhưng mà vẫn học bài học Hello Đúng rồi, hello. Chơi cả hai ờ, đầu tiên chơi okay. sang blocket vẫn được mà. Đúng Các rồi. Ok. Mấy hôm nay con thức khuya. Mày Buổi thức sáng à? dậy thức lúc 9 giờ sáng. Nói tiếng Anh được không vậy? <laughs> Đây là lớp tiếng Anh. <laughs> ok ok. Cho xin tụi con nói tiếng Việt một chút ha. ok so it's Sunday already and we have a whole new week ahead tomorrow. Okay, so uh, let's begin our lesson. Okay, so do do and does anyone have anything special, anything interesting to tell before I start the lesson? No. No. <laughs> Okay, you you did, but you say it in Vietnamese. <laughs> okay. Uh, cô sẽ hôm nay cô chuẩn bị nhiều quiz lắm yên tâm nhưng mà trước tiên chúng ta phải học một chút cái đã Okay, so in the last lesson, we've learned about was and were, which is the past simple form of to be, right? Okay, so the work with it. tắt, tắt, tắt mic, tắt mic. Không tự động bật khi nào cô bảo bật thì bật nha. Okay, so were we use for um, plural subject and was we use for singular ok cái này thì các con nắm được rồi hôm nay chúng ta có một vài bài để uh, ôn tập thôi bây giờ cô có 5 câu we have five questions uh, so I need five students to do uh, this type of uh, task okay put these words in order to make questions, then write the short answer. So we have first one here is the example. Were you bored? Yes, I was. Đây là câu trả lời ngắn gọn. Yes, I was. Ok, cậu có chán không? Hôm qua cậu có chán không? Chẳng hạn như thế. Có, tớ có chán kiểu như vậy. Rồi, các câu trả lời thì nó sẽ nằm ở cuối câu yes này là yes và no. Ok, các con muốn ờ, cô mời 5 ờ, bạn hay 10 bạn? 10 <laughs> bạn nhiều quá không nhỉ? Thì cô sẽ chia đôi cái bảng này ra. Cho con viết mỗi bạn bên thành 10 bạn luôn. Ok. Cô xem nào nhắn cái gì vào đây đây ok Đức An có một suất này giờ cô sẽ ok I will write your name here ok bạn nào muốn viết lên trên bảng thì nhắn tin vào trong chat cho cô để cô biết Thế Vinh câu 2 Nhớ là cô đã gọi thì phải viết được nhá Nào nữ ờ, <laughs> mỗi bạn viết một lần thôi thì cô sẽ biết Trần Thu Huyền và cô ba này Phúc Khánh cô bốn này cô okay. sang bạn là bà sang cô năm nhé ghi nhầm tên bạn Thế Vinh rồi để ghi lại ok ờ, con con con viết đi muốn cô gọi thêm không ơ cô viết chữ thế mà nhỏ sao nó không ra chữ để kẹo để kẹo rồi sao Thế Vinh, Thu Huyền, Phúc Khánh, uh, à, and Bá Sang, can you write your answers on the screen? Okay, you can do it now. con viết luôn đấy à cô ờ, để cho con viết rồi đấy đến giờ viết rồi Ừ, Thu Huyền viết kiểu gì đấy con? Viết nhớ viết bằng text nhá, viết bằng text. Cái cái cái cái text của con nó to lắm cô. Thế thì con có thể chọn cỡ chữ được mà. Con chọn được cỡ chữ đấy ở chỗ ờ, format ấy. Con chọn phông, chọn con số, con chọn số 18 phông chữ 18 là con có thể viết được bạn nào muốn làm có được đâu cô cái đó Ê. nó đâu có hiện lên gì đâu bạn đâu bạn Phúc Khánh bạn viết được nè bạn Phúc Khánh bạn viết bé bé được nè viết đúng là giàu chưa đủ đâu em viết thiếu cô ừ ok cô thấy rồi ý cô là về cỡ chữ là ổn rồi em không biết text <laughs> An viết ở đây hả con? Cô bị lỗi, cô đợi chút để chỉnh lại ạ. À. Ok con. Sắp xếp lại câu. À, sắp xếp lại từ để tạo thành câu hoàn chỉnh. Cô một cứ nghe cái điều điều nhỉ? Có bị thừa từ first không ạ? is your à. cô nó kiểu nó tự biến mất đi cô con người nó gõ rồi cho nó lại mất hết luôn nó nó hiện luôn cô Trời hiện tại sao chứ. tại sao dạ, gõ nó lại bị mất á lại thế nhỉ đúng rồi cô thật nhưng con đừng gõ cái đi, nó biến mất rồi chưa nhấn enter nó đã thấy rồi không có con đừng nhấn enter các con bỏ cái chuột sang bên ngoài rồi nhấn nhấn vào bên ngoài thì nó chưa nhấn enter nó đã nó đã hiện rồi chưa nhấn enter đã hiện rồi ok cô hiểu rồi à, ông vậy cô chụp sọc vậy chụp sọc <laughs> đúng không chụp lỗ. ok để xem nào à con làm gì rồi cô ơi Thế Vinh con có viết được không? Con không viết được bằng text à? Hay là con thử viết bằng <laughs> kiểu viết bằng nét vậy? Tin học dở quá. Trời ơi. Ở trường các con được học môn hệ à, <laughs> nhầm môn tin học chứ đúng không? Were you and your friend cold? Mm ừ. -hmm nhớ là yes cộng với cái đoạn short answer đằng sau nhá bá sang nhá nếu mà chỉ viết là yes thì chưa đúng lắm đâu tất nhiên là văn nói thì mình có thể là yes luôn nhưng mà mình đang cần short answer kiểu như là how are you ở đâu cái gì nhỉ không phải are you okay yes I am kiểu thế nào xem các bạn nói cái gì ở trong chat này nào tin học á cô thấy chẳng cần học mình tự mày mò ra mình biết nhỉ nếu như mà mình vâng. đúng sự tò mò cơ thì mình ờ, có thể học được ngay máy tính của mình thôi mà cũng có nhiều thứ phải học thật đấy phức tạp hơn cô thấy có bạn còn học lập trình cơ mà programming cơ mà con học lập trình em nói thật tuy em hơi kém không sao học là mình sẽ nắm được hết thôi đúng rồi cô thấy là có bạn là Kat Tina làm câu 1 ở trong chat cũng cô nghĩ là đúng rồi đúng rồi khổ thân Đức An cứ viết một vài từ phải viết lại đúng không con uh, có cần con làm ừ, cô, cô nghĩ là cô sẽ à, gọi bạn à, Jasmine làm giúp cô cái câu của bạn Thế Vinh nhá Đấy, như bạn Thế Vinh không ờ, làm được này dạ. cô à xong rồi cô ơi <laughs> rồi cảm ơn con Đức An What's your first What's your first tall teacher à? <laughs> Rồi, lát xem có đúng nhá. Jasmine là bộ cô câu 2 này. Okay, were you and your friends cold? No, we weren't. Was your mo mobile in back? Yeah, ai đây? Hồ Diền đây. Ok, bạn Khánh nhá. Nếu câu trả lời là no thì mình không thể trả lời câu ngắn cái short answer là no it was được. Chỉ có thể là yes it was thôi còn no thì it was gì? sở hữu cô. Were we near the lake? Yes, we were. Đúng rồi. À, Đức An nhá, à, check lại cho cô câu của con ý. Was you first told teacher đúng không? Câu hỏi đấy. cái cấu trúc của câu hỏi này của chúng ta cấu trúc yes no ấy giống như câu were you born thì mình sẽ có cấu trúc là was hoặc là were cộng với chủ ngữ chủ ngữ thì có thể là một danh từ hoặc là cụm danh từ đúng không cộng với tính từ có phải là bạn thế này không có phải là bạn như thế kia không có phải là bạn chán không có phải là bạn cô biết làm thế tại vì là con biết nếu biết rồi ơi con biết nước kiểu nó bị nhảy nhảy cô con xóa đi biết lại ừ, đúng rồi cô con biết đúng là được con biết đúng là được nếu mà nó có lệch một chút thì cũng không sao nhưng mà viết đúng cấu trúc là được anh ơi rồi ok cô nhìn qua thì thấy câu của bạn bá sang này bạn à, khánh và bạn thu huyền đúng rồi nhớ là sau yes và no phải có dấu phẩy nhé nếu mà các con viết được đầu câu viết hoa ấy, thì là hoàn hảo luôn cái này thì phải luyện tập ok đức an và jasmine sao bạn Đức bạn Đức Ismi ở trong chat hỏi hỏi hỏi là sao à, là em không biết cái bạn ừ, ừ, Dũng ờ, ừ, làm gì mà cười à cô con <laughs> không biết bạn Dũng làm thế nào mà bạn lại cười xong rồi con hỏi hỏi là xong cô lại không biết là vì sao con lại hỏi <laughs> thế cô cũng trai cái gì vào đây nhá <laughs> Yes. Yes, câu trả lời ngắn gọn thôi con ạ. Yes, he was hoặc là yes, she was chẳng hạn. Đó, thì sẽ... Đúng rồi. Ok, were his shoes broken? Yes. Đấy. Ok, con là xong rồi. Các bạn à, nhìn giúp cô câu của bạn Jasmine có đúng không? Câu của bạn Jasmine có đúng không? chủ ngữ ở công trong câu này là his shoes his shoes là một vật đúng không là giày đôi giày của anh ý thế mà sẵn trong câu uh, trả lời thì lại thành he he thì chỉ để chỉ người thôi đúng không uh, Jasmine nhá sửa lại giúp cô nhá Đức An này was your first teacher tall yes my teacher was tall ok câu này là cho câu trả lời long answer Cái short answer là gì Yes, my teacher was. Oh, yes, he was. Yes, he was. Mình sẽ thay cái động, cái cái chủ ngữ đấy thành đại từ. Giống như là I, you, we, they, he, she, it ấy. Đấy, mình sẽ biến đổi về cái đấy. Chứ mình không bê cái my teacher vào nữa con ạ. Ờ, cô my teacher thì đâu biết là con trai con gái của. Không sao cả, không sao cả. Không sao. Miễn là mình để là he hoặc she đều được còn ai làm bài này thì làm theo ý hiểu của người đó thôi ok đúng rồi các bạn ơi rồi Đức An có muốn sửa nữa không cô sẽ uh, cho chúng ta sẽ đáp án Hoài An sửa lại cái ờ, ờ, thôi cô đổi đáp án thì thôi ạ. <laughs> ok, cô mở đáp án rồi. Rồi, thì cô sẽ xóa bài của con ở trên này để để hiện đáp án nhé. Ok. Đó. Thế thôi, dễ mà đúng không? Were his shoes broken? Yes. They were. Okay, his shoes. Mình phải biến nó thành they. Chứ làm sao mà anh ấy được, đúng không? Mặc dù là giày của anh ý nhưng <laughs> nhưng mà giày của anh ý thì là đồ vật mà. Are you okay? Rồi, tốt. Rồi, cô cần đến năm bạn nữa. năm bạn nữa. Task number 6. Write complete questions with was or were. Then write true answers for you. Okay và này thì câu trả lời là do các con nha ờ, thế thì cô sẽ gọi hai năm bạn làm câu hỏi trước sau đấy cô gọi năm bạn khác làm câu trả lời nha ok đây không phải là bài sắp xếp lại câu mà là mình sẽ có những cái từ gợi ý sau đó các con phải viết câu này thành một câu hoàn chỉnh nghe yeah, rồi bạn nào China câu đầu tiên nhắn nhắn từ từ bình tĩnh ở trong chat thôi để cô xem nhé bạn Phúc Khánh mà spam thế này là cô không gọi đâu Trúc Anh câu 2 ừ. thấy China với cả Đức An với cả Phúc Khánh ở trong này con vịt nuôi rất nhiều là ai đấy <laughs> bạn nào nhỉ à, bạn mèo nhà chồng tên là gì đấy bạn mèo nhà chồng tên là gì để cô viết vào đây nào alo bật mic lên con cô hỏi tên con là gì thế alo chắc bạn nó không có mic cơ cô không có mic à. à, à rồi cũng cần ờ, một vài bạn nữa, Lê Minh Nhật nha, cô gọi bạn Minh Nhật, Minh Nhật viết được không con? Để các bạn khác viết nhanh quá. À... Đức An, <laughs> để cô xem hôm nay có những bạn nào trong lớp này. Trời thôi, con không vẽ được, con chỉ cần viết thôi, không cần vẽ. Lucy, Lucy, con có viết được không? Cô gọi con ờ, viết câu số 4 nhá. Được không? Ôi cô con đang ở ngoài ạ. Con đang ở ngoài. Rồi, bạn nào mà tên toàn tiếng Nhật thế này cô không viết được đâu, cô không biết được tên con đâu. <laughs> bạn đấy viết cho cô cô Kazin lưu đi cô. À thế á? Em làm việc Đức đâu rồi. À? Việt Ờ rồi ok ta. Lần sau con phải để tên tiếng Việt cô biết được. Rồi, ok còn bạn nữa. Nào nữa? Đức An à? Rồi Đức An ờ, cho viết lại câu này nhá. À, lúc nãy ờ, thì ờ, hơi Ô, sao có phải là Đức Anh à? Nhầm, Đức An câu cuối. Ok. Rồi, con viết giúp cô. Con vịt nuôi rất nhiều tết là mình Chả hiểu, chả hiểu tết tết là gì. ok con viết đi. Thôi cô có nhiều quiz lắm luôn. Ôi cô này thế được rồi cô. Hả? Thôi tập trung viết nhá <clears throat> Các con chỉ viết câu hỏi thôi, còn lát nữa cô sẽ gọi vài bạn lên và trả lời giúp cô câu đấy. Nói, không phải viết nữa. <clears throat> Nói theo ý hiểu của con thôi, không cần phải là sự thật. Giống như câu đầu tiên. Rồi cô, nhưng mà nó lại uh, cô dung cả. Đúng rồi, thiếu dấu hỏi chấm. <laughs> con vừa bấm mà lên nó rồi đúng đúng câu câu Đức An đúng không? Thôi, cô rồi. cô chưa con nào ra con đuổi máy ạ ok con rồi lát vào lại nhé rồi Đức An đúng rồi chấm được cô Đức An chuẩn Tina xem nào were you late for school on Monday đúng rồi giỏi các con cứ theo đúng quy tắc là to be cộng với chủ ngữ sau đó cộng với tính từ và còn đoạn sau thì chúng ta sắp xếp theo ý theo ý nghĩa là nó cho nó chuẩn là được Ok. <clears throat> Bạn Trúc Anh nhá, nhớ đây là câu hỏi các bạn cho nên là chúng ta sẽ phải đảo to be nấu câu. Đúng không? Your friends were thì lại là câu khẳng định rồi. Were phải đứng ở đâu mới thành câu hỏi. Minh Nhật có viết được à. không? Ừ. Việt Đức con. Ơ, đâu rồi? À đây rồi. Who is the yesterday à? Câu 4 cái ý nghĩa của nó là gì hôm qua là ngày thứ mấy đúng không hôm qua là ngày thứ mấy hôm qua là ngày nào vậy what day to it ừ. ừ. đúng không your friends tired các bạn khác nhá cứ nhìn cái câu của bạn Tina và bạn Đức An ấy ngon ngon thấy không to be này cô xem cô bạn Tina cho cô ạ à. ngần xem cổ con được không của con cũng đúng thì cô bảo các bạn cũng xem là đúng rồi gì Giải còn con con khó nhìn lắm cô cùng các bạn phải căng mắt mà. khó nhìn thật nhìn vẫn nhìn được đúng là cũng phải nhìn để học tập chứ sao Okay, was this exercise difficult? Đúng rồi. Rồi, cô còn bạn nào không biết được? Rồi, để cô xem nào. And then viết cô. Bạn nào viết được viết hộ cô cái. <laughs> Thay thế vị trí cho bạn Minh Nhật ở Việt Đức giúp cô. Ghi vào trong chat thì cô mới biết được nha để cô gọi nha. Thứ hai bạn này cô thấy à đâu, Việt Đức vẫn đang làm, cô nhầm. Việt Đức thì vẫn đang làm, có bạn Minh Nhật thôi. Việt Đức vẫn ở đây. Sorry con. Cho em ý. Khánh à? Rồi, Phúc Khánh câu 3. Khánh lúc đấy cô thấy con viết cả một đoạn dài chỉ có tên con thôi. Như thế là chiếm rất nhiều chỗ ở trong khung chat nhá và sẽ là thành spam đấy. Nên là con không sao mình uh, viết ngắn gọn thôi, viết một lần thôi là cô đọc được rồi. Hết bạn nào cũng hai hai với hi hi trong này tai không nghe mắt không thấy chịu của anh lúc nãy cô thấy con viết hình như đúng rồi đấy con chỉ cần viết cả lại cả câu ra thôi ai, ai, ai. ok nó về cái gì cô cứ đánh thôi là nó yeah. nó dạ không cho em bấm luôn nó ra nó không... cái kết quả nếu mà nó ra cái cái phần con đã viết rồi thì con viết tiếp từ đấy thôi chứ quay lại sửa thì cũng mất thực mất công lắm cái zoom này cô cũng không biết là nó có vấn đề gì nữa mình phải uh, sống chung với nó thôi phải thích nghi thôi <laughs> ok câu bạn Tina đúng rồi nhá cô hỏi của bạn này con sẽ trả lời câu đầu tiên đó như thế nào bạn là Jenny giúp cô <clears throat> were you late for school on Monday câu này con sẽ trả lời như nào Jenny Uh, were you late for school on Monday? Yes, I were. Yes, I were. Đúng rồi, giỏi. Thế còn uh, không thì sao? No, I would. Wasn't. Yes, nhầm. Vậy là yes, I yes, I was. Này. Còn nếu mà no, me. me. No, I wasn't. No, I wasn't. Đúng rồi. Đó là cái thành quả ờ, anh làm đúng rồi. Ờ, nhắm trời á cô. Chúc anh làm chuẩn rồi con ơi. Bây giờ cô hỏi một bạn trả lời câu đó giúp cô xem trả lời như nào. Lucy nhá, lúc ấy con không biết được cô hỏi con ờ, nói vậy. Okay. Were your friends tired at 9 a.m. this morning? Lucy. Lucy. Nghe Hello. Không? <clears throat> Bạn nào đã trả lời? Lucy có phải con uh, có thấy con vừa ở trên màn hình mà chạy đâu mất rồi? Đúng em thì con đang ở trên màn hình con dùng hai nick. À, ok rồi nói giúp cô với. Were <clears throat> câu hỏi câu 2. Were your friends tired at 9 a.m. this morning? Con thể trả lời như thế nào? anh thưa cô là cứ nói ừ. <clears throat> no no no gì short answer no she wasn't ok rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở câu hỏi là chủ ngữ là gì nhỉ your friends đúng không có s ở cuối nó sẽ là số nhiều nên uh, no no they weren't rồi, no they weren't. Rồi, còn nếu mà yes thì sao? Con thưa cô là yes they were. Đúng rồi con. Yes they were. Rồi. Rồi, hai câu của bạn uh, Tina và Trúc Anh là to be đứng ở đầu câu cho nên nó là câu hỏi yes no question câu trả lời của chúng ta cũng thế yes hoặc là no nhưng đến câu của bạn Khánh và bạn Việt Đức ý, thì đây lại là câu uh, hỏi thông tin nên là chúng ta sẽ có từ để hỏi ở đằng trước như là từ when này hoặc là từ what day rồi ok when was your best friend born đúng rồi hiểu rồi chấm ở đây bạn nào trả lời giúp cô câu số 3 của bạn Khánh ấy uhm, bạn Phương này ờ. không cần đúng không cần ờ, theo sự thật when à, was your best friend born uh, Um, yes. Có phải yes không? Đây có phải câu à. đâu nữa đâu đúng không? Cái câu này um. Yes. đầu tiên con ờ, nói giúp cô xem là câu này có ý nghĩa là gì đã. Ờ, uh, nghĩa là khi nào ừ. bản thân của bạn uh, born là gì cô? Born là được sinh ra đấy, có nghĩa câu này hiểu nôm na là bạn thân của bạn sinh vào năm nào ừ. à, sinh mình sẽ trả lời như nào sinh là à, trả lời ờ, là ừ, chủ ngữ này chủ ngữ là gì your best friends your best friend uh, born was born uh, was born uh, xong rồi trả đến năm luôn hả cô ừ. in năm nào à in uh, twenty twenty dạ. twenty ten twenty ten rồi không phải không phải do best friend nhỉ my best friend chứ hỏi hỏi của mình mà đúng không? Rồi. My best friend was born in 2010. Mình không đọc là 2010 đâu. 2010. Ok. Rồi, Việt ơi. Rồi, cảm ơn Phương. Việt Đức ơi, yesterday là ngày hôm qua rồi mà thế mà con vẫn chia nó ở hiện tại. Có đúng không? What day is it à? What day is it yesterday à? What day is it today thì thì ra là còn chấp nhận được đúng không? Hôm nay là ngày thứ mấy? Mà hôm qua nó qua mất rồi, phải là quá khứ chứ. Bạn nào sửa giúp cô câu này và trả lời luôn giúp cô nhá à, à, bọn này bạn nào nhỉ võ khả tuệ ok Kathy con đã trả lời giúp cô không <clears throat> rồi con sửa giúp bạn Đức ấy ừ, cho cô câu này câu số 4 ấy But they, But they, uh, yesterday. What day was it? yesterday rồi trả lời luôn thúc cô uh, yes is once yes họ hỏi hôm qua là ngày thứ mấy mình phải trả lời là hôm qua là để à, à. chẳng hạn đúng không ừ, mình phải cung cấp thông tin cho họ was What? Saturday. Wow, yesterday was Saturday ok rồi nhá con nhá câu của con thì đúng đấy đúng về ngữ pháp đấy nhưng mà áp dụng vào đây thì nó chưa được chuẩn lắm đúng không <clears throat> rồi ok nốt câu của bạn Đức An bạn Xuân An Xuân An con có đây không trả lời giúp cô câu số 5 đấy <clears throat> Was this exercise difficult? Wait a minute. Xuân An con dạ. bò sao cô con bò ngáo đá dạ cô gọi sao cô ok trả lời giúp cô câu số 5 was this exercise difficult ờ, ờ cô cô nó bị ờ, đứt cái chỗ là yes hay là no rồi cô sao sao à, à, à, à. đấy câu số 5 dạ là yes, yes it was hoặc là no it wasn't Giỏi. Đúng rồi. Đi. Rồi, rồi giỏi, giỏi. Thế các con chỉ cần nhớ thế thôi. Dễ mà. Yeah. Cho con một sao đi cô. Ok. Rồi. Nay chúng ta mấy giờ rồi nhỉ? Một tám rưỡi. Chút nữa con chơi quiz với lại uh... Có quiz. Ok. Cho cô. Luôn cái thằng ờ. cô. Đó phần uh, cái cô đã để cô nói để cô nói đã ok ừ. rồi bây giờ cô sẽ dạy sang cái ờ, phần khác nó sẽ là câu hỏi với how để chỉ gì nhỉ ok so we use how to express what chúng ta sử dụng từ how để miêu tả cái gì chẳng hạn như cái câu ok for example the first one how old is the ring miêu tả đặc điểm hình dáng tuổi tác ờ miêu tả tính chất miêu tả là mọi việc diễn ra như thế nào làm thế nào miêu tả đặc điểm ạ ờ đúng rồi đúng rồi tả cách làm miêu tả việc. mức độ mức độ chẳng hạn như câu 1 how old is the ring có nghĩa là mình muốn biết là cái nhẫn này nó cũ đến cái mức độ như thế nào rồi là how expensive was it mình muốn hỏi về giá tiền xem nó đắt rẻ như thế nào về cái mức độ về cái giá tiền của nó ok rồi bây giờ cô cần à, một bạn một bạn thôi gạch chân giúp cô những cái tính từ trong năm à, câu này trong các câu còn lại từ câu 2 đến câu 5 tính từ tính từ có những tính từ nào trong các câu này huy trường thôi huy trường nếu mà con nói được thì nó cô hỏi luôn nhá không phải ghi nữa okay, trong câu 2 tính từ là từ nào thế từ là từ Ikanji ok câu 3 và là big big big uh -huh. câu 4 à number 4 uh, difficult difficult OK and the last one number 5 um Ơ, bạn nào bạn nào đọc như nào con nhỉ was surprised kể cái ai kể ờ, cái gạch dày giày dày thế là cả con <laughs> cái gạch của cô nhá okay how old is the ring how expensive was it how big was the fish how difficult was it to find Todd and how surprised was Todd okay bạn nào gọi là generalize khái quát lên cho cô một câu hỏi có how dùng động từ to be khái quát lên như nào ok đào khánh linh con hãy nhìn xem con hãy nhìn ờ, tất cả năm câu trên bảng và cho cô cái cấu trúc cho câu hỏi về how như thế nào nhỉ Cũng cứ nói đi Ô, cô có đáp án rồi cô hả đáp án gì có đáp án rồi cô có cái cấu trúc đo tướng ở trên how cộng adjective không chưa chưa hết đã có động từ đâu đã có chủ ngữ đâu đúng không cô cần cấu trúc khái quát cơ mà cô, cô gợi thế gợi ý thế <laughs> nào bạn nào giúp cô đi khánh linh con đâu rồi cô gọi bạn khác vậy cô chưa chưa thấy nghe con nghe con nói cô thấy con bật mic rồi nhưng mà chả thấy tiếng nào trả lời cho cô không à, ok chọn chi nào cô á rồi cấu trúc khái quát nó lên giúp cô bật mic nha <laughs> rồi gì bây giờ gì đây bắt đầu câu là how này rồi gì nữa ừ, adjective đúng rồi con tiếp gì nữa uh, to be to be rồi be cậu cậu gì nữa how old is the ring thì cái uh, the ring là cái gì danh từ cô của ngữ ừ. wow. yes. Thôi. rồi rồi thế thôi trả lời giúp cô bây giờ chúng ta sẽ uh, trả lời Rồi, đây là bài nối. Đây là bài nối. Kỳ đã thấy giơ tay rồi phương là cái cô cô một Tina <laughs> rồi cô thấy con khua Tina làm cho cô cô hai Lucy nếu con viết được nhá làm cô cô cô cô số 3 Phương khen ai nhá bạn Phương này câu 1 Tina câu 2 Lucy câu 3 ờ, Khánh Linh Đào Khánh Linh câu 4 và ờ. bạn là Mi E <laughs> cô đọc thì có đúng không con <laughs> bạn này vâng ờ, rồi bạn nào cứ đòi chúc ờ, chúc chúc anh ơi không được điều khiển máy của cô đâu rồi cô bốn cô vừa ra cho bạn nào ấy nhỉ nó tự nhiên nó điều khiển vậy á cô chu bá sao sao con lại làm câu của bạn Ê, của bạn Khánh Linh. Trời đất ơi, hai bạn cùng làm câu số 2 xeo. Rồi Phương làm nốt cho cô câu một xem nào. Rồi, rồi Phương đọc giúp cô luôn câu một nhá. Đọc cả hai câu luôn, câu hỏi và câu trả lời. And cô là how old is the ring? Ừ. Uh, is 30 years old. Hình như là cái số 20 con đọc hơi bị ờ, chưa chưa đúng đây này, không phải 12 đâu. 12 là số 12 mà, đúng không? Đây là 12 nhá. Đây là 12 là 12 này. Còn 20 nó viết như này cơ mà. Thì nó khác hẳn đúng không? Đấy thì con phải đọc là 20 20. Đấy, 20 years old. Ừ. Rồi, câu số Ơ, có một cô bảo là bạn Tina nhỉ? ok Tina làm đọc cho cô câu số 2 tranh nhau tranh nhau tiền tranh nhau Tina đâu rồi ờ, con đâu rồi ờ, bật mic đi con cứ con tự bật mic được rồi con bị khóa ờ. mic nào it was 200 Okay, how expensive was it? It was 200, đúng không? Có đúng không nhỉ? Uh, it was... Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. ok, câu số 3. Bạn, um, có bạn, bạn mà tên oh Nhật ý. Bạn tên okay. Nhật ý. Cô vừa mở mic cho con ấy, con có đọc giúp cô câu số 3 được không? Hmm chịu rồi Mai Trang vậy Mai Trang ok so how do you say number three Mai Trang hello teacher ai đây cô gọi hello Mai. teacher con là con là ai đây cô không biết hello, hello teacher cô đang không biết bạn nào nói à hello teacher Mai Trang nào cô gọi là Mai Mimi Ok, Mai Trang con còn nói ô số 3 không? Có bạn nào đang nói nhờ Thầy Vương nhỉ? Thấy bạn Lucy với lại bạn nào đang ờ, nói này này. Bạn con bò ngao Quả tan rồi nhá. Bạn con bò này. Xin nhận thầy cô. Ok. Mai Trang con nói. Bạn Lucy nào. Cô thấy con mở mic rồi đấy. Thêm dạ. bạn Ai Trang. How big was the fish? It was quite big, 10 pounds. Okay, number four. Thank you, Mai Chang. Number four, angry panda. Gấu trúc tức giận. Angry panda. Yeah, number four. Number four, uh, It wasn't very difficult. Giúp cô câu hỏi nữa. Là How difficult was it to find Todd? Mm. Okay, it wasn't very difficult. Okay, and number five, bạn My làm luôn giúp cô cô đầy nhé. Cô đọc thì có đúng không? Cô đọc tên con vậy có đúng không? Em à? Ừ, đúng rồi con. Rồi, đọc luôn cho cô cái câu mà con vừa làm á. Nên cô em đọc How, sur how surprised were you? Uh, ờ, we were very surprised. Okay, surprised, surprised đấy. Đoạn cuối con phải có âm đờ vào. How surprised was Todd? Tên bạn này là Todd, đọc là Todd nhé. Ok. Rồi, sẽ có rất là nhiều để nhiều cách để mình trả lời cái câu how cộng với tính từ này. Thì mình có thể trả lời bằng con số này, có thể trả lời về mức độ này hoặc là như thế nào nhỉ hoặc là mình có thể phủ định hoặc là khẳng định luôn cái câu đó giống như là thế có khó để tìm ra bạn chót không cũng không khó lắm đúng không it wasn't very difficult vậy mình có thể khẳng định lại câu đấy hoặc là cho thêm cho người ta thêm thông tin ok rồi rất là dễ thôi bây giờ làm quiz tất nhiên rồi cô đã chuẩn bị cho ngày cô của blog cô ừ, lúc Ờ, được ờ. làm cả hai bài biết được làm cả hai bài bây giờ biết thì cô không bị cướp kiến hoa ok cô cho uh, team đi cô team để vui cô hơn xem team pocket team từ nghĩ cô đã chơi classic đi cô lần lượt người nói thôi classic cô classic cô từ để cô nghĩ classic cô nên nên nên đảm bảo từ từ để cô nghĩ thế nào test A chúng ta sẽ có mình sẽ chơi team trước nếu mà chơi team mà nó không có hiệu quả thì cô sẽ chuyển sang chơi classic và cuối giờ chúng ta sẽ chơi block it ok ok ok wow. hôm nay chúng ta có khoảng 50 bạn trong lớp thì cô sẽ vẫn chia vẫn chia là năm nhóm thôi hơn 50 bạn sao mà ok So everyone, we check the chat box. Mã logical. Hi, 278 quay cô cấy bốn a bốn Đỗ Thục Quyên là con bốn a bốn Đỗ Thục Quyên đây sao con có vấn đề gì không? con là cô Hương rất xấu. Cái bốn a 4 trong Lexic Scrum này cô. Cô không cần phải đọc thứ sáu đi cô đâu ở đây quét xuống dưới xem coi ừ. nó có đủ không cô cái đội mà không cần lazy phải à, scroll đọc rất xấu đâu cô cứ tưởng tượng bốn a bốn nốt thầy bốn a bốn nốt thục quyên là con là Lucy ờ à, cô biết rồi ok rồi cô nắm được rồi Thế con cứ để tên thật thì cũng được hoặc rồi đủ cô à, đỗ thuộc quyên Lucy thì cô cũng biết sau này mình à, có thể đổi tên được mà đúng rồi có khoảng 38 bạn rồi bên uh, workspace ừ, với lại còn bảy chỉ có bảy ừ, uống ngụm nước cái khát nước quá Ai, em còn bà nghe thân mai lại bắt đầu một tuần mới rồi đấy nhanh học một tuần mới mắc lờ mờ và trầm cảm một tuần mới <laughs> trầm kém 6 giờ sáng dậy 6 giờ đã phải dậy đó con 5 giờ con phải đi xe buýt 6 giờ 40 giờ. là phải đi xuống 6 giờ 5 giờ 6 ờ, giờ 50 là trẻ nhất chú sẽ đến lỡ xe buýt cái là năm rưỡi đi rồi vào ngày nắng nó như ngày hôm đó nắng chang chang thì là vào thứ hai sẽ có tiết chào cờ con thì hôm có hôm con dậy lúc 4 rưỡi ok mỏi con chị cô không dậy được cái này nổi nướng ừ. bố con làm bộ đội xong kiểu cứ mỗi lần dậy sớm bố con lại cô chỉ có nhóm uh, Lazy Scores của bọn tụi con chỉ có 8 người thôi ừ cô thấy thế rồi nếu như mà có thêm một bạn nữa thì chúng ta sẽ add ra cô cô bình thường cô dậy lúc mấy giờ cô dậy lúc mấy giờ à cô dậy lúc uh, ờ, 7 rưỡi bởi vì 9 rồi không phải phải đi học. Cô đang còn học online cô. Nó có bốn bạn rồi cô. Thôi, còn rồi, rồi. Only đủ 50... rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Thôi, chơi á. thích chơi à, một một người hơn để được đổi nhạc Ủa cô sao máy em nó có đúng một câu hỏi duy nhất rồi cô? Đâu Nó sẽ chuyển sang câu tiếp theo thôi, yên tâm con Cố lên các đội Chúng ta có đội là Walk Slots, Lazy Squirrel, Dancing Slots Hurtling Turtles là Brave Chicken what, what, Này đấu nhau hơi ghê nè Cậu con lừa này giỏi thật đấy Red Chicken hình như à có chạy Tôi thấy là đội Walk Slot thì à, vẫn giữ vị trí số 1 ngay từ đầu Có 3 đội tiếp theo là vị trí thay đổi rất là nhiều Bruh. Red Chicken phải cố nhiều hơn một chút nhá Lady Square không lên lại được rồi Mình đúng cứ dần dần ở mức đó à con đủ một trăm phần trăm không để điểm nhảy nữa nhở? Không thấy điểm nó nhảy nhảy nữa nhở? đi lấy cái gối xong rồi cô xong rồi rồi vẫn còn uh, cái phần trống trống này là sao là các bạn khác không làm à, à dạ tức là câu đó chị sai với cô sai á chị dài dạ, như vậy thôi á cô đây là màu đỏ mà nhỉ màu đỏ là phần sai cô còn phần còn lại nó chưa chạy hết là thì vẫn đang chạy xong hết rồi à, á cô chắc cái bộ máy của cô không chạy các bạn chơi lại từ đầu á cô à, thế là cô dừng nhá để mình còn chơi các trò tiếp theo sao mà chơi được lại từ đầu cô có nhiều bài lắm ok winner work slot slot là con lừa à con lười không phải con lừa <laughs> con lười <laughs> lại là chạy đến đích nhanh nhất rồi ok con số 1 cô ơi có block kiệt cho em cô à, cô cô cô giờ sẽ chơi vô người chơi cô cô cô cô thương cái xử cô giờ chơi block kiệt nhá trời ơi rồi rồi cô sẽ xem qua nè how far oh. um, rồi bạn bạn bơi được nhiều bạn à? bạn bơi được bao xa chứ không phải bạn bơi được bao nhiêu hay là bạn bơi được how long how long là hỏi về thời gian hỏi về thời gian hoặc là về độ dài như vậy không phải độ dài của quãng đường kiểu trong câu này đâu how far, how far là độ um, bao nhiêu bơi được bao, bao, ờ, xa, bao nhiêu bao xa bao xa bao xa bạn bơi được bao xa kiểu giống như mình bơi được 100 mét kiểu. rồi rồi okay. rồi ok Next one. Rồi câu này. Cái gì vậy? Nói nè. Thôi cô tắt tạm mic của con đi nhá. Trời ơi. Rồi, how many CDs have you got? Bạn có bao nhiêu chiếc CD? CD là danh từ đếm được nên mình chọn how many. Ok, how strict are your parents? Ok, strict là gì nhỉ? Nghiêm khắc. Bố mẹ bạn nghiêm khắc như thế nào? Ok. Rồi. Đáng lẽ cô phải hỏi các con là các con trả lời câu này như nào? <laughs> không bạn nào có thể trả lời cho cô câu này đâu. Bạn là Phúc Khánh có trả lời cho cô câu này đâu. Nếu như con được hỏi câu này con trả lời như nào? How strict are your parents? Mà um, I don't know. Về, mức độ đúng không? người ta muốn hỏi. Đây câu hỏi mở thôi, con muốn trả lời thế nào cũng được. Mm. They is very They are very strict. Ừ, đấy, đây cũng là một câu trả lời. Họ rất là nghiêm khắc, bố mẹ tôi rất là nghiêm khắc. Rồi, cảm ơn con. Okay. how old is your brother? How old hỏi tuổi. Còn how far? How many is your brother? <laughs> Trời ơi. Rồi, how old is your brother? Bạn đã viết lên trên này vậy? Lại để cô phải... Okay how much water do you drink a day? Nước là danh từ không đếm được cho nên mình phải chọn là how much. How often do you go shopping? Ok, how often cũng đúng. Nếu được các con muốn hỏi là how many times do you go shopping thì con phải thêm một cái là một cái um, mình phải khoanh vùng nó vào một tuần này, một tháng hay là một năm. Đã thế how many times do you go shopping uh, in a week thế thì câu này mới đúng nếu không mình sẽ phải chọn là how often how high can you jump bạn nhảy cao được bao bạn nhảy được bạn nhảy cao được bao nhiêu à ừ. <laughs> bạn để nhảy cao được như thế nào uh, how far could you swim when you were seven okay câu này giống câu trước câu giống câu hai how many English words can you remember okay đúng rồi bạn nhớ được bao nhiêu từ tiếng Anh How fast could you run 8 years ago? Bạn chạy nhanh, bạn chạy nhanh như thế nào? 8 năm về trước. Ok, sao? Rồi, cô còn một bài ờ, quizzes nữa. Các con có muốn chơi không? Lần này thì cô sẽ cho chơi ờ, nếu mà chơi thì sẽ chơi một người thôi hoặc chúng ta sẽ chuyển sang chơi lúc kiệt là cái bài này. Muốn như nào? Chơi tiếp quizzes và chơi cá nhân hay là chơi block kiệt? Cho cái poll đây này uh, chờ cô tí chờ chờ chờ chờ chờ chờ làm sao để uh, bật cái poll này nhỉ <laughs> cô quên mất cách quên mất cách bật poll rồi ok thôi nhá chơi lúc kiệt nhá bởi vì cô cũng đã hứa với con là mình sẽ chơi uh, mỗi hôm chơi một trò đúng không Thank you. Các con nhắn có nhắn cái gì trong này không? không biết. Ok. Rồi, ờ, fishing frenzy nha. Cậu không biết nó như thế nào đâu. Nhưng chúng ta cũng phải thử thôi. 5 phút. Time này. Chơi time hay chơi wait nhỉ? And after. Rồi, post. uh, check chat nào. Thôi cô, cô copy lại đường link đi cô. Đấy, link ở trong uh, nhưng mà game ID á cô, cô game ID lại, không có cô, copy lại một lần nữa cô nhấn copy lại không có bốn đây á không cô Ủa? copy lại ở trên cái màn hình ấy đấy à rồi rồi cô hiểu rồi như vậy mới vô được nè cô chứ không đấy mà copy khi mà nó, à? khi nào mà nó hiện nó chưa hiện cái uh, không cho vào cái số đăng nhập vô thì copy oh rõ ràng lúc đấy cô copy rồi thế mà nó không hiện cô hương cô copy kỳ. cái lúc mà nó chưa có hiện cái số đúng rồi đấy à. cô không là à. không là không gọi được là mình lại phải nhập lại ờ à, đấy không cô lâu tách lắm rồi đây thì nay con vẫn chưa vào được Ồ, lâu tách tắc Ơi Kim, có bao nhiêu bạn rồi? 24 bạn nào mà không vào được thì vào blockit.com gạch chéo play và nhập id này nhá con bò trời toàn là cái tên gì ấy. sáng tạo thật sự ở trên thì có cô hương kỳ ở dưới thì có cô hương xấu yeah các bạn chưa cô Rồi để xem là bao nhiêu bạn thì cô sẽ cho bạn này Lúc nãy có tận 45 bạn vào quizzes Thế bây giờ cũng phải đạt được con số đấy chứ nhở Em đang đăng nhập vào quizzes Quizzes? Ở lúc kích mà con Bluecast Bluecast thế này Pinterest là cái khác Blockcast cũng Ờ 40 bạn là bắt đầu đúng không Ừ, nói chung là nếu mà các con vào càng được nhiều thì càng tốt thì cô cũng phải bắt đầu thôi nữa Giao đi cô rồi. Ừ. xíu cô Bấm start đi cô Số 40 thì cô vào nhá Còn bạn nữa nhá Dạ Các số nó đẹp đẹp tí đỡ lẻ Người chơi hệ tâm linh <laughs> Người chơi hệ tâm linh lát rồi kết thúc lớp lúc 9 giờ 9 phút cho mà xem cô cô một một một máy trên điện thoại một máy trên máy tính cô một một một một thế đúng rồi số đấy là hơi bị tâm linh à, bốn mươi rồi ôi cô bắt đầu cô à, rồi cô từ từ cô từ con vẫn vào được cô để click to cast your line click to reel oh. you hook a fish answer questions to reel in the fish câu cá Watch out for catching some crazy things Trời cô dễ luôn Nó che hết màn hình với cô Các bạn có biết chơi không? Vậy mình giới Ok, let's start Bạn tự làm dạ. đi nhấn vào màn hình cái cần câu uh, hiện đi xuống nhấn vào trong cái chữ hockey á rồi chơi nhé ơ cái thể hiện là cái gì à có bạn bắt được cái giày <laughs> là con bạn... đấy cô có bạn câu được buồn là con đấy cô buồn Ồ, ờ, oh, cô thấy hiện lên trên này này Ơ, nãy giờ không quá trời luôn Nãy giờ không có hai bạn câu được cái giày Con với cô Buồn <laughs> Cô ấy thi ra câu một cái giày Ờ, câu vâng. ờ, ờ, được lá bài câu được lá bài có đúng không vậy bài nó ít điểm lắm ừ. bây giờ Khoảng được bao nhiêu là dày có khi câu được từ ngoài hành tinh nữa cô cô ở ngoài hành tinh á rồi có câu được bánh á quá phô kìa Ôi China giỏi thế China cô được 5.000 How Giỏi vậy à, Quay lại từ đâu này Ờ oh. dễ quá dễ quá à, sao mọi người lên nhiều nhanh quá cái là gì đấy? Đấy xui xẻo quá cô ơi. câu con câu được một cái gì sao cái kiến vàng nó hiện ra kiến ờ. vàng. Là con cá nhím à? wow. Rồi, rồi, là điểm Yes sir em ờ, chơi dạ mà nó có hiện cái gì đâu không chơi bóng vô không được tại sao ờ, dạ con phải vào à, con, con để chơi đâu tại sao phải vào dạ cùng với các con để chơi chúng ta còn 2 phút thì để cô vào trên máy của cô xem như nào Ôi cô cô cô cô đứng cô cô. Ôi cô Đồ, xui lắm cô. cô. Con không hiểu sao cô toàn những cái gì cái gì cô. Con khuyên cô đừng có vô, con nói thật đấy cô. <laughs> cô vô xong cái cái máy cô nó đơ luôn bởi vì quá đắt có thử một tí thôi Rồi còn vài phút thôi bốn một năm chín chín bảy Nhạc này hay Đồng Trời ơi Tôi là người Việt Nam được dắt vậy Quá vậy Có câu như nào thế người câu của gì đây Cô cứ nhấn vào màn hình ờ, vài ba lần À đọc có hiện hiện màn hình để các con để để ấy đấy Đừng đừng bỗng à. Ai chết nhìn che mấy cái con điên này ờ mấy con à, cá nhím ý khó chịu cái này cô cô câu được một con cá hề con rồi nếu con trả lời lâu quá thì có mấy con này nó sẽ hiện vào màn hình sai rồi cô Thế có một bạn câu trúng một cái con vật đó được gọi là con vật cao cấp nó sẽ hiện uh, lên trong một vòng vo vòng vo kiểu vậy á cô Ồ. Ờ. Oh. Có nghĩa cái đó nó báo hiệu cho là cái bạn nó đang đứng hạng nhất đấy. Uhm. Câu được lá bài. cái con mà to nhất là cái con chú hề. Trời ơi, cô, cô toàn câu được cái gì? Linh tinh lắm. Ờ, nó câu kiểu cái gì cô nó kiểu cô đúng một, vài vài điểm thì cô ăn cua là yếu nhất cô còn câu lúc con câu chưa có được trăm linh hai <laughs> Ôi bạn China lại đứng đầu rồi kia kìa Hết rồi ừ. rồi Ok, congratulations Tina Tôi là người Việt Nam được thứ hai và cuối cùng là th được số 3 Ok rồi. Yeah, con đứng thứ tư rồi. Ok. Cô cô Hương Thủ. Cô Hương Thủ. không không không không không không cần phải đọc là cô hương xấu đi cô đọc luôn là cô hương xinh quên một cái chữ xấu thôi, rồi xem tiếp nha xem tiếp là có những bạn nào thứ tiếp theo sau em thứ 12 cô đứng thứ 12 à <laughs> rồi chúa con đứng thứ 19 à 18 thôi Chúa phù hộ em. Chứ không phù hộ em đâu. Có cô bảo cô Miss Hương. À thế à? God bless. Quá đi trễ luôn. Rồi. Con con xém nữa lên lên top á cô. Cô muốn chơi thêm cái nữa không con? cô ơi, cô nãy con cô cho tên cô đi cô làm ơn cô ơi có một à, xin cô một cái nữa đi cô rồi ờ, yên lặng chờ blockade cô của tao phải xem nữa lên được hạng nhất rồi rồi đây này cô bật cô gửi vào chat đây này yên lặng yên lặng lúc đó lỡ nhìn màn hình và cái kết vào đi các con vào đi vào đi nhanh nhanh nhanh nhanh hurry up hurry up con vào từ đấy cô rồi có 12 bạn rồi nhanh nhanh nhanh chuẩn bị nhiều quiz mà lại không làm phí lắm cô cho con xuống um, mẹ hỏi cô ok Về <laughs> nhanh nha để đúng 9 giờ 9 phút chúng kết thúc lâu nha. Ờ. Ừ, cô ơi, cô kết thúc lâu vào. <laughs> người người kết thúc được bao nhiêu người thì mình sẽ start vậy cô à, một ờ, một lúc nữa đây có các con thấy cái bài lúc cái lúc này khó hay dễ ờ, khá dễ. dễ muốn trả lời đúng sau đó nó cứ lặp lại mấy cái câu hỏi này rồi mình câu lên nãy con câu rồi, bởi vì cô để nãy con câu được con gọi bị cho- sắc lặp, lại với cô nó không có giống như là Will làm xong rồi nó không cho lặp lại nữa à, cái này cô cô để con bởi vì cô bởi vì cô để là thời gian 5 phút cho nên là cứ hết 5 phút thì trò chơi mới dừng cho nên là những câu này các con sẽ được chơi lại mà đấy nên là thôi cô cô, cô start nhá các con vẫn có thể vào lại và cô có thể vào tiếp tục dạ, cô chơi đi cô chơi chơi chơi lúc nãy câu phải ếch bây giờ cũng gặp con ếch mà chưa vào được thì vẫn có thể vào lại bằng cái đường link của cô Thank you. con cháy một em đầu không, con. không có được không cháy một đầu con vậy mình bây giờ con không có chắc là con hạng nhất không tại vì còn những bạn còn lại đang làm á cô ừ ha cô phải đợi đốt bạn là vũ thủy dương à, à. con bị đẩy xuống rồi à. con bị đẩy xuống rồi tội bạn thế mình có sẽ bạn bạn liên bạn khi ra lúc đầu đứng thứ nhất bây giờ xuống thái lắm rồi hộp sủi cóp cô rồi xong rồi stop cô con Đó đang xem coi là liệu con có thể giữ được nhất nhá ôi con là bạn nè, à, con bỏ. bò ảo con stop là bạn nào vậy ra đi đá Ôi cô stop đi cô, cô bị đẩy xuống rồi cô Cô stop đi cô ơi Cô stop đi cô bị đẩy xuống rồi Stop đi cô ơi Con đợi đốt bạn Hoàng Anh Con đợi đốt bạn Hoàng Anh Ôi cô, cô lúc nào rồi cô Cô đợi hoài Bà vâng. vâng, hàng ăn nhiều mới là tốt sao ờ, Okay, này cô đẩy xuống giờ cô đợi nó bạn thôi thôi cô end đi cô cô end đi coi con nhìn nó mà bạn này làm lại là không được đây này PCR thì A1 là làm lại là không được nha Phạm Anh làm nốt đi Em đi cô kệ bạn ý con bị đẩy xuống bây giờ cô <laughs> đúng rồi đấy cô cô con Trời trời tí Những tin Đây là những tính rơi Nha Hoàng Anh nha Cô thử nha bạn Lên rỉ nhão nhẹ Bạn này bạn này cô sẽ không chấp nhận Bạn IKEA 9A1 đây này Liệu con có bị ờ, đất Đất dương mạng không vậy trời cô Ôi, đẩy ơi Cô cô Erica Cô miệng căng rơi bây giờ cô Cô bị đẩy xuống Em rồi Em đi cô chứ cô Em rồi Tại sao cô em lâu quá bị đẩy xuống hạng top 7 rồi cô Con bị đẩy xuống hạng 17 rồi đấy Con bị đẩy xuống top 7 rồi cô ạ Ai em được thần Trời cô Ai am con bò áo thần Master luôn Ý rồi, bạn hàng ăn 100% kìa cô. Con đi đợi xuống trăm 7. Nhưng, nhưng mà không lên được top tại vì không có được stream. Bạn đi làm chậm. Ừ. Sao đứng tư nằm nhưng mà làm mà chưa chưa được nhanh. Ừ. Bạn này làm lại lần nữa là không được chấp nhận nhá. Bạn Isia để nhá, chỉ đang một nhá. Sẽ có hai đi. Có, dấu chấm than này là Thứ năm là em làm đầu tiên còn cô, cô, cô hỏi tí là cái câu nó có dấu chấm than hay là bị làm sao nhỉ? Là hết thời Kiểu gian. không làm ấy ạ. Chưa làm. Không làm. Là hết thời gian không làm được Hết thời gian đi cô. Xem mấy giờ mấy giờ. Dạ, 9 giờ, chín giờ, 9 giờ rồi. Chơi tiếp đi cô. Thế mà cô bảo là sẽ dừng một lúc 9 giờ. thức khuya được. Dạ. À, 9 giờ chín phút thôi mà. Ok, được rồi. Sao cô bảo là lớp sẽ dừng lúc 9 giờ chín phút cô? Tại vì mình chơi thêm một cái quiz nữa còn gì. Rồi. Thôi, yeah. con vui là được đúng không? Rồi, lớp rồi, bye bye. Chơi vui không? Con chơi có vui không? Có. À. Dạ có. Tao cho cháu mà rồi giờ vui giờ buồn ngủ coi ừ rồi thế buổi sau chúng ta chơi tiếp nha học tiếp lần đầu tiên con được lên top một á cô được top một à ớt tay ớt tay ớt ai tắt mất mic của các bạn rồi ok dạ. rồi, phải ờ, bạn ao ở đấy rồi 9 giờ 15 cũng là giờ đẹp rồi nhá cả nước dạ. chào cô dạ. chào cô mọi người chuẩn bị tinh thần uh, thứ hai đi ha chuẩn bị tinh thần bye bye cô. nhà con chào bye cô bye. ôi GPA của em rất là thấp ác mộng của học sinh là thứ hai đầu tuần à. ngày mai là ngày buồn còn sự bất còn năng lượng áp lực của hai môn học sinh đó chính là vào thứ sáu tại vì sau khi học rất nặng nề thì đến thứ bảy chủ nhật phải làm việc nhà nữa mai là buồn nhất của con rồi đi ngủ ngon mai chúng ta đi học tiếp nhá chúc cô gặp cô gặp cô thế là tuần sau chào cô à, buồn ngủ chào con ngó con bò ngáo đã <laughs> ừ, con vẫn chưa ngủ phải ngủ đi cô đi ngủ đây bye bye hôm qua cô ngủ